còn về quanh sân là lòng con phố nghe hoang vắng vô cùng ngàn ánh nắng lấp lánh bước theo anh tan biến nơi nào ngàn chia ly không còn gì trong tay chỉ còn nỗi nhớ với em suốt đêm dài có con sóng ngoài cửa tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi nhưng cứ names are